Hiu hiu gió bất Tác giả Nguyễn Ngọc Tư Trong tập truyện Cánh đồng bất tận Tôi thường đón gió chướng về với một tâm trạng lộn xộn, ngổn ngang Mừng đó rồi bực đó Sao tôi lại chờ đợi nó Chẳng phải năm nào cũng vậy Lúc cầm cây chổi ra quét sân Đứng trong gió đầm đìa tôi cũng buồn Trời ơi Gió này là hết năm đây Già thêm một tuổi đây Mình đã kịp sống gì đâu tay mình vẫn trắng như vậy Mỗi lần gió về lại cảm giác mình mất một cái gì đó không rõ ràng Không giải thích được Như ai đó đuổi theo đằng sau Tôi gấp rãi ăn, gấp rãi nói, gấp rãi cười gấp rãi khi ngài bắt đầu rụng xuống. Cuối mùa gió chướng, trời bỗng lạnh hơn, thêm vào một chút vuốt Nó kìa, gió bất. Những đám cưới được tôi cho xuất hiện trên cái nền gió này, nhưng chỉ là cái cớ cho buồn thảm hơn, sắc lại trên những mối tình gian dở. Chắc tại gió quá dịu dàng, nên có cảm giác gờn gợn buồn có cảm giác như gió mồ côi cúi đầu hiu hắt đi giữa đời hay tại tôi đã già đã nhận ra không mùa vui nào là vui trọn đến đám cưới vốn là hỷ sự tôi cũng gây sự để nó phải buồn chút chút chỉ có đám trẻ con là không biết nên mới sướng rơn vỗ tay cười hát cô dâu chú rể làm để bình bông đổ thừa con nít <laughs> Thấy vậy bà không phải vậy đâu Mấy cưng Ở cái xóm nhỏ gian thành phố này Người ta nhắc tới anh hết Còn nhiều hơn chủ tịch tỉnh đi họp Đứa nào hỗn hào lười biếng Má nó biểu Lại coi thằng hết kìa Ba mươi mấy tuổi đầu rồi Ngài đi làm thuê làm mướn Không có chuyện gì nó chê Chiều về lủi hủi chui vô bếp nấu cơm, giặt giũ cho cha già. Hiếu thảo thế mà thương. Ai mê vợ bé mê chơi đề, đá gà, họ lườm lườm. Mê gì như thằng hết mê cờ. Nên nghe râm ran chị Hảo để lòng thương anh. Má chị kêu trời. Bộ hết người rồi sao con? Cái thằng mê cờ tới mất vợ, không sợ. Không, Chị Hảo nghiêm nghị, cờ tướng là loại cờ tao nhã chỉ dành cho quân tử, có gì mà sợ. Mê rượu, mê gái mới ghê, chị sợ người ta không thương mình. Má chị định càm ràm nữa thì chị đã quay lưng ra quán mất rồi. Quán chị Hảo cũng nhỏ thôi, buôn hàng tạp quá lặt vặt. Quán cất trước nhà, ngó ra mé lộ, có khi không cần ngồi chữ Bà con trong xóm ai muốn mua gì thì gọi giọng vô Chỉ buổi chiều chị mới ra ngồi ở đó Buổi chiều lúc mặt trời vừa khuất sau vườn chuối Anh hết hay ghé lại để mua một ngàn mỡ nước 500 bột ngọt, 500 tỏi, 500 tiêu Chị cố bán thật rề rà để nhìn anh lâu nữa Coi bữa nay chắc anh đi vác lúa đằng nhà máy trà gạo Trên tóc còn dương trấu Nhìn vậy thôi chứ không nói gì hết Con trâu không nói sao cái cọc nói được Nhưng vẫn cứ đón chờ Có khi sớm, khi muộn hơn một chút Nhưng chỉ biết thế nào anh cũng về qua Về để nấu cơm cho tía anh Tía anh hết năm nay 72 tuổi Tuổi này người ta hay đau yếu Nhưng ông vẫn còn sỏi lắm Ông già khó tánh thêm tật lãng tai Người ta mời ông ngồi, ông cười xua tay. Ăn rồi, ăn cơm với thằng hết rồi. Chừng 5 năm trước ông còn vô bếp nấu cơm, mắt mũi tèm nhèm để lửa táp vô vách lá nhà cháy trụi. Anh hết cất lại nhà trên nền cũ đầy tro. Nhìn xa nhà lớn hơn miễu ông tà một chút. Ông già ngồi tiếc cái tivi đen trắng. Mỗi lần mở phải đập thùm thùm nó mới lẹt xẹt lên hình. Ông già biết đát vậy mà mê tivi Cháy rồi thì thôi vậy Chiều chiều chống gậy thả qua nhà hàng xóm coi nhờ Bữa nào anh hết cũng chống mông thổi lửa rồi dọn cơm sẵn Ngồi dựa cửa trước chờ tí anh về Có bữa chờ tới mỏi mòn Để bụng đói ngồi ngủ gà gật Người ở xóm biểu cứ ăn trước đi chứ chờ gì Anh cười Mâm cơm có ấm cúng tí tôi mới vui miệng ăn nhiều. Nhưng có bữa anh mới vừa dở cửa chui vô nhà, ông già đó ngồi nhai cơm cháy, bị nghẹn, mắt ẩn ẩn nước. Anh thường tía quá chừng, vội vàng chạy đi do gạo. Anh hết mồ coi má từ mới lọt lòng, bà chết vì sinh khó, ngoại anh đặt tên là hết Chắc tại lúc đó đau lòng quá kêu đại vậy chứ không có ý nghĩa gì đâu. Anh hết lớn lên, yêu hết thảy từng con người, từng đất đất ở cái xóm dòng mới. Cái xóm nhỏ ngoại ô biết bao thương nhớ. Những bờ rào rằm bụt xanh, những hàng cây đủng đỉnh xanh, những người đàn ông truyền tay nhau dỗ dành đứa trẻ thiếu hơi ấm mẹ, những người đàn bà cho anh bú thép để con khóc ngoe ngoé trên giường. Tía Anh không đi bước nữa, ngày ngày cột sợi dây dỏng dài từ nhà trên xuống bếp, vừa đưa vừa nấu nước cháo, hát giọng lên. Chớ ầu ơ, cây khô đâu dễ mọc chồi. Chừng này tuổi rồi Mỗi khi anh đặt lưng xuống bột dạt, lại nhớ ngơ nhớ ngẩn lời hát của tía anh ngày xưa. Buồn lắm, nghe đứt ruột lắm. Càng nhớ anh càng thương ông. Câu được dài ba con cá rô. Anh bắt cái ơ lên kho quẹt. Tỉ mẫn lọc phần thịt dành cho tía, phần xương sẩu cho mình. Những trưa nắng tốt, tranh thủ giờ cơm trưa anh xin phép chạy về dắt tí anh ra ngoài hè tắm rửa, kỳ cọ. Những tối trời mưa, anh lấp xúp cầm cái nón mê đi đón ông già. Đi cạnh, che đầu cho ba, nghiêm trang như đang chở che cho sinh linh nào đó nhỏ bé, yếu ớt lắm. Nhưng ông già đâu có yếu, ông sách gậy rượt đánh anh hoài đó chứ. Tía đầu bạc rượt thằng con đầu xanh chạy cà tưng, đuổi nhau lòng vòng quanh mấy cây me già ngoài mé lộ. Đạp trẻ xúm lại, vỗ tay như coi hát bội. Hỏi anh hết sao không chịu chạy nhanh để bị dính đòn. Anh bảo, chạy thì được, nhưng càng nhanh thì tí anh càng mệt. Chịu có mấy roi nhẹ hều, nhậm gì. Ai nghe nói cũng thương, đúng là tên sao thì người vậy. Chịu thương, chịu khó hết mình hiếu thảo hết mình. Có cái tập mê cờ, mê cũng hết mình. Người ta nhắc hoài chuyện anh hễ cắm đầu vô bàn cờ rồi là quên đói, quên ướt. Súng nổ cái đùng cũng coi như không nghe thấy, như là đã thoát tục rồi. Bình an, xa rời mọi điên đảo. Thấy con bồ mình đang thương dắt tay chồng tương lai đi sắm sửa đồ cưới, mà cứ lo mang xe chiếu tướng, thì đúng là không còn hỉ nộ ái ố gì nữa rồi. Cũng có nhiều người thích đánh cờ, nhưng say đến mức coi con cờ như con người thì không ai làm được. Ai đời, đi chốt qua sông mà anh khóc, nước mắt chảy ròng. Chị Hảo nhớ, bữa đó hình như đám gã chị Hoài. Người ta nói chị Hoài đi lấy chồng cũng tại anh hết mê cờ. Họ thương nhau từ lúc hai người mới 22, 24 tuổi. Thời đó, tuổi đó, người ta thương không nhìn gia cảnh, địa vị. Tuổi đó, người ta yêu không ngại ngần, không e dè, rà cản. Họ để lòng tự nhiên như dòng chảy của sông. Bên nhà chị Hoài biết con gái hay hẹn hò với anh hết ngoài cổng đá thì không vui. Má chị Hoài hỏi sao đâm đầu vô thương chỗ đó Cô hỏi lại Anh hết không được chỗ nào hả má? Ừ, tao chê chỗ nào bây giờ? Má chị nói Thằng hết được, hiền, giỏi giang chịu khó là hiếu thảo Nhưng nó nghèo quá Thân sơ thất sở không một cục đất chọi chim Biết có lo cho bay sung sướng được không? Bay quen được tân tiêu mà Chị Hoài không cãi ra mặt, nhưng bụng nghĩ, còn sức lực, còn đôi tay, còn cơ may thay đổi cuộc đời. Lúc đó, anh hết vẫn chưa mê cờ, nhưng anh biết chơi. Nhờ đi làm bóc vác ngoài nhà máy, mấy ông già chèo đò truyền lại. Nức tiếng với mấy chiêu pháo đầu, bình phong mã, công thủ song toàn. Cho tới lúc má chị Hoài lại nhà Không biết nói gì nhưng có khóc Những giọt nước mắt chảy tràn Trên khuôn mặt già nua của người đàn bà Đã từng cho anh bú thép Sáng hôm sau anh đã thay đổi Nhanh như người ta lật một bàn tay Anh đam mê cờ tướng Anh na bộ cờ ra Ngồi mấy gốc cây bên vệ đường để tìm đối thủ Để ai cũng thấy đúng là thằng hết bê tha thiệt rồi nó không chịu làm ăn gì mà tối ngày nướng thời gian trên mấy con cờ xanh đỏ. Hồi đó, tí anh rầy dữ lắm. Anh thưa, với con, nợ sữa là món nợ lớn nhất đời người. Con đã nợ má em hoài tí à. Không biết ông già rồi có hiểu gì tình cảm của tuổi trẻ không? Ông ừ hử vậy. Nhưng thấy anh ngồi la cà đánh cờ ở đâu Giữa đường cũng vậy Ông giác cây đánh ngay đó Vừa đánh vừa kêu nhịp nhàng Xe nè Chốt Pháo nè Bụp Chiếu hả Thằng ma cà bông Tao chiếu cho mày mấy đường Ông ca cảnh thằng con ông bây giờ tệ bạc lắm Chiều hôm qua nó để ông ăn cơm nguội chung với mấy con gián Ông nói mà giọng ông hơi nghèn nghẹn Dường như trong lòng đau nhói lắm Nuôi nó từ nhỏ tới lớn Bây giờ ông mới đánh nó đây Đánh để giúp nó trả ơn đời Tối về ông bắt nó nằm trong xoa dầu Hỏi bài đặt yêu đương chi mà khổ vậy con ơi Sớm này người ta không biết nên nói mày hết thuốc chữa rồi Con tao mà vậy à Chị Hoài cũng can ngăn, thuyết phục mãi, tốn không biết bao nhiêu là nước mắt. Cuối cùng đành phải bỏ đi lấy chồng. Hôm đám, anh hết còn tỉnh bơ ngồi ngoài bờ, dưới góc còng, hào hứng bài cờ ra chơi với mấy đứa nhỏ. Đám bạn gái ai cũng xì xầm, chắc thằng hết không thương thiệt con Hoài nên mới dững dưng vậy. Chị Hoài nghe mà khóc không thôi, bảo với chị Hảo. Có cái tiếng bạc tình, anh cũng gánh cho em rồi. Tranh thủ lúc chưa làm lễ, chị Hoài rủ chị Hảo mang cả áo sống chạy ra. Nhìn anh như nhìn lần chót, như lấy chồng là chết vậy. Anh hết dứt khoát không ngước lên. Thôi, không nắm níu gì được nữa rồi nghe người ta kiếm cô dâu hai chị quay về, đi một đoạn nghe đám con nít trộ lên anh hết sao mà khóc vậy đâu có có mà nước mắt anh rớt lên con tướng này nè đó nước nhẹp đó thấy chưa hết cười lớn nói lớn ừ tại tao thương con chốt qua sông là không mong về Chị Hoài vừa đi vừa khóc Lời của anh hết làm chị Hảo thương giếng trong lòng Con người này nghĩa biết trọng bà tình cũng thâm Anh hết lại sống như những ngày trước kia Lầm lũi đi đào thuê, vác mướn, kiếm tiền nuôi tía Đôi bà hơn Đi làm về đã thấy trên cái bếp còn ấm tro một nồi cơm nấu sẵn với một mẻ cá kho khô. Có bữa mẻ kho đổi lại là nồi canh rau đắng. Rồi anh hết gặp chị Hoài đi chợ về. Thấy bóng anh từ đằng xa, chị lấy nón che một bên má bầm tím. Anh hết chạy theo, dằn lấy nón mà xót xa. Chị Hoài nói chị té đập mặt vô cạnh cửa nhưng anh hết không tin. Hoài ơi, em hạnh phúc tôi mừng. Hoài cứ như vậy, chắc tôi bỏ xứ. Chị Hoài khóc, người ta chứ đâu phải con cờ mà hé qua sông là đứt lìa phần đời trước. Rồi chị Hoài cũng tập thương chồng, thương không giấu giếm, ào ào như người ta bán thuốc sơn đông. Chị thôi không đứng tần ngần chỗ nhà anh hết mỗi khi đi chợ về. Thậm chí chị không thèm nhìn về phía ấy nữa. Chị Hoài nói với bạn, bữa nay đi chợ mua mấy khúc vải về may đồ cho anh Thứ. Anh nói mặc đồ chợ cũng được, mà tôi đâu có chịu. Người vợ biết đường kia mũi chỉ lúc nào cũng làm ấm lòng ông chồng. Phải hôm nè. Giữa đường nói chuyện chồng con mà giọng chị Hoài lanh lảnh chừng như nhắn với hết. Thôi đừng đi đâu hết, tôi quên anh rồi. Quên thiệt, quên luôn, bây giờ tôi thương chồng tôi lắm này. Cho bỏ tội mê cờ, nghe. Nhưng từ ngày chị Hoài lấy chồng, anh hết đã không đụng tay vào quân cờ nào nữa. Anh hay ngồi nhìn bàn cờ mặt buồn rượi, mấy đứa nhỏ không biết cứ rủ hoài. Ừ thì chơi, anh biểu tụi nó bài cờ ra, rồi tự đi quân, anh không nhìn, chỏng mong do gạo. Một đứa nói, vô pháo đầu nghe. Anh kêu mã tấn, tấn chỗ nào? Tấn giữ con chốt đang bị con pháo rình đó, biết còn hỏi. Tụi nhỏ kêu, đây là kiểu hiệp sĩ mù nghe gió kiếm, đánh cờ mà làm công chuyện không ngưng tay, nói khơi khơi cũng thắng. Lội hội rồi bốn mùa gió bất về, kể từ mùa gió chị Hoài lấy chồng. Ba anh hết thường chống đũa trên mâm cơm than ăn cơm không vô. Anh hỏi ông thèm gì? Ông bảo chắc tao gần chết rồi. Tao thèm một thằng cháu nội. Hết lượng sượng mãi mới cười. Trời, thèm gì ngặt vậy không biết. Con biết kiếm đâu cho tía bây giờ. Tí anh hết biểu, lại đằng quán con hảo lỡ thời mà kiếm. Mày giá đò hoài, con nhỏ thương mày, ai cũng biết, chỉ mày là không. Anh hết cãi, làm gì có tía. Ông già đứng dậy, chị phải thử. Nói rồi vung gậy đánh. Như mấy lần trước anh hết lại chạy lừng khừng ra sân. Rượt chán, ông già chiếu dưới cây gậy vô mặt anh rồi tủm tỉm cười quay đi. Ông già còn kịp thấy chị Hảo chạy lại vẹt đám con nít ra, đưa anh chai dầu nhị thiên đường. Miệng xích xoa hỏi anh đau chỗ nào, giọng như người thân thiết trong nhà. Làm gì mà để tí anh giận dữ vậy? Lén chữ cờ phải không? Anh hết không trả lời, cầm chai dầu còn ướt mồ hôi tay của chị đây đã là chai thứ chín chị cho anh. Anh khẽ bảo. Hảo, tôi ừ, cảm ơn. Anh ngần ngừ sao chữ tôi hơi lâu, làm chị Hảo chờ muốn nín thở. Ơn ờ, nghĩa gì một chai dầu gió, nó chỉ làm anh hết đau ngoài da thịt, mà trong lòng thì còn mãi. Chi vậy hết ơi! Đâu có biết chỉ Tại chưa quên được Anh chưa dám nhìn thẳng vô mắt chị Hoài để cười Chưa dám nựng nịu con của Hoài mỗi khi chị Bồng nó đi tiêm ngừa Chưa thanh thản để chào nhau như một người bạn gặp một người bạn Hảo có hiểu không? Hiểu, nên tôi chờ đi nè Thêm một mùa gió bất nữa Chị Hảo vẫn chưa lấy chồng Ai lại cũng hỏi chị chờ ai vậy cả chị báo chờ người ta sức dầu nhĩ thiên đường của chị mà hết đau chờ người ta đánh cờ mà trong tâm viễn ly điên đảo mộng tưởng cứu cánh niết bàn chờ người ta thôi buồn khi đưa chốt qua sông nhưng mà chờ tới chừng nào lòng ai mà biết mùa nay gió bất hiu hiu lại về